chúng ta cùng nhìn đến đây. Bắt đầu vào phần một lớn đó là phần lý thuyết. Phần một nhỏ, gia tốc trong chuyển động thẳng. Với phần gia tốc trong chuyển động thẳng thì chúng ta đưa ra một cái khái niệm thế nào là gia tốc. Gia tốc là gì? Đúng không ạ? Chúng ta hãy hình dung như thế này. Ở bài buổi trước, thầy đã giới thiệu cho các em liên quan tới vận tốc trong chuyển động thẳng, vận tốc tức thời, vận tốc trung bình. Được chưa? Thế thì có một khái niệm mà thầy đã đưa cho các em đó là gì? Vận tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi của quãng đường trong một khoảng thời gian delta t. Nhớ nhé, vận tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến đổi của quãng đường trong một khoảng thời gian delta t. Còn ngày hôm nay ta sẽ nghiên cứu đến gia tốc trong chuyển động thẳng. Trước khi đưa đến khái niệm và đặc điểm của chúng thì thầy muốn các em nhìn đến đây. Chúng ta hãy quan sát một thí nghiệm. Thí nghiệm này đó là một chiếc xe ô tô chuyển động trên một đường thẳng. Ban đầu chiếc xe ô tô này đang đứng yên. Đứng yên có nghĩa là vận tốc của nó phải bằng bằng không, bằng không. Bắt đầu thầy lái chiếc xe ô tô này và cho nó chuyển động. Vận tốc ban đầu thầy đạt được tăng từ 0 cho đến 50. Khi đến tốc độ 50 thầy gặp chướng ngại vật thầy giảm xuống còn 30, sau đó thầy đi đều 30. Vậy thì cái đại lượng đặc trưng cho sự tăng này từ 0 đến 50 km/h, sau đó lại giảm từ 50 về 30 km/h. Đại lượng đặc trưng cho sự tăng rồi giảm của vận tốc này, đó chính là gia tốc đó chính là gia tốc được chưa nhỉ đó thầy có kết luận gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho độ biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc nhớ nhé đặc trưng cho độ biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc nhanh hay chậm muốn biết nhanh hay chậm thì ta phải có hiệu để kiểm tra đúng không ạ tăng thì hiệu đó sẽ dương còn giảm thì hiệu đó sẽ âm đúng chưa thế thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào 1.1 đó là gia tốc trung bình gia tốc trung bình trước khi thiết lập cái cái công thức tính gia tốc trung bình thì thầy muốn các bạn nhìn ở đây ở đây thầy có một quỹ đạo thẳng có một quỹ đạo thẳng ban đầu chất điểm ở vị trí M1 có vector vận tốc là V1 sau đó một khoảng thời gian delta t thì chất điểm này chuyển động tới vị trí M2 vị trí M2 và lúc này chất điểm có vector vận tốc là V2 vector vận tốc là V2. Ở đây với cái mũi tên thể vẽ như thế này, biểu diễn vector như thế này, có nghĩa là về mặt độ lớn V2 phải lớn hơn V V1. Thế thì thầy cho chúng mình bắt đầu sẽ biểu diễn cái độ biến đổi vận tốc ở trong cái thí nghiệm này. Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Tại vì vận tốc V1 đến với